MU hoàn toàn có nguy cơ bị loại khỏi Champions League 2020 trên 21 ngay từ vòng bảng. Tình cảnh hiện tại gợi nhớ lại Champions League 2015 trên 16, mùa giải mà MU cũng bị loại ngay từ vòng bảng. Ở trận đấu cuối, đội bóng khi đó được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Louis van Gaal phải đối đầu với đội chủ nhà Wolfsburg, thậm chí phải thắng đại diện nước Đức trên sân khách. Tuy nhiên, chung cuộc quỷ đỏ thua 2-3 trên sân của Wolfsburg và bị loại cay đắng, Nhìn vào cục diện hiện tại, có thể thấy rằng lợi thế mà MU đang có lúc này không lớn như những gì họ nghĩ. Trước trận đấu, nhiều người nhận định thầy trò Solskjaer tối thiểu cũng phải có một điểm rời Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy nhưng không, họ lại thua trong một trận đấu mà hàng thủ chơi như những kẻ học việc. Nếu muốn tránh khỏi thảm họa từ bản hát tử thần, MU cần tránh đẩy mình vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu thắng Basak Sahir và PSG ở Old Trafford, thầy trò của Solskjaer sẽ có 12 điểm và có cơ hội lớn để đi tiếp trước khi bước vào loạt đấu cuối. Nhưng mọi tính toán với quỷ đỏ lúc này đều trở nên xa vời khi mà họ cứ chơi bóng theo phong cách trận hay trận dở, thiếu sự ổn định và nhất quán cần thiết. Bruno Fernandes và các đồng đội vừa thua ba set Sergei Gaisov dù để thua 1-2 trên sân Istanbul Basaksehir, MU vẫn đang là đội đứng đầu bảng H với 6 điểm sau 3 trận. Tuy nhiên, khoảng cách điểm giữa họ với đội xếp thứ hai là RB Leipzig không còn nữa. Bởi đội bóng nước Đức vừa gây sốc bằng chiến thắng 2-1 trước PSG để có cùng 6 điểm, như MU, PSG và Basaksehir xếp sau với 3 điểm. Như vậy, khoảng cách điểm số giữa đội đầu và cuối bảng chỉ là 3 điểm, trong khi vẫn còn nguyên 3 lượt đấu mọi thứ đều có thể thay đổi trong các lượt tái đấu giữa các đội trong bảng H. MU còn phải làm khách trên sân Leipzig ở lượt đấu cuối, đối đầu PSG ở lượt đấu thứ năm. Đội bóng của huấn luyện viên Solskjaer từng thua PSG 0-2 ngay tại Old Trafford năm 2018, nên không có gì đảm bảo rằng Quỷ Đỏ sẽ có 3 điểm, thậm chí một điểm trước PSG. Có thể nói, thất bại trên đất Thổ Nhĩ Kỳ ảnh hưởng nặng nề đến tiến trình của Quỷ Đỏ ở Champions League năm nay rõ ràng các fan của đội bóng này có lý do để mà nổi giận với thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Họ đã tự làm khó mình theo cách không thể chấp nhận. Ở lượt đấu thứ tư, khoảng cách điểm số giữa các đội trong bảng H hoàn toàn có thể bị săn lấp nếu Mu tiếp tục thua 3 khách Senhi, còn PSG trả lại món nợ trước Leipzig vừa qua. Khi đó, bảng H sẽ xảy ra trường hợp có tới 4 đội có cùng nhau 6 điểm, Điều này có nghĩa, những tấm vé đi tiếp ở bảng H Champions League 2020 trên 21 sẽ chỉ được định đoạt ở vòng đấu sau cùng. Mà ở lượt đấu ấy, MU sẽ phải hành quân đến sân của Leipzig. Trận đấu diễn ra lúc 3 giờ ngày 9 tháng 12 giờ Hà Nội. Đây sẽ là một chuyến đi đầy hấp chắc.